Xin chào tất cả anh em <clears throat> Cái ờ, clip ngày hôm nay thì ờ, tôi muốn giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu Khi anh em đi chơi tài xỉu, đánh tài xỉu, lắc ờ, tài xỉu ấy thì anh em có thể làm chủ được cái bộ hột này Đó chính là cái bộ hột tài xỉu bay Bộ tài xỉu bay là như nào? Như nhiều anh em đã biết rồi ấy Tài xỉu bay có nghĩa là khi lắc chúng ta có thể giữ tài, giữ xỉu hoặc là lắc qua lại là một chén tài một chén xỉu đấy nó là bộ hồ tài xỉu bay riêng về cái bộ hồ tài xỉu bay này ấy, thì uh, thời gian vừa qua tôi nói với anh em luôn này là nó đang làm mưa làm gió trên thị trường rất nhiều người đã mua cái bộ hồ tài xỉu bay của tôi thì không dưới không dưới một nghìn nhá tôi nói luôn anh em không dưới một nghìn một nghìn người mua và sẽ thành công với cái bộ hồ tài xỉu này bởi vì sao bởi vì khi lắc chúng ta có thể giữ tài giữ xỉu được hoặc là lắc chén qua lại ví dụ một tài một xỉu đấy nó là một cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang riêng về cái bộ hột này thì anh em đi bất kỳ sòng sới nào có thể uh, mang theo khi lắc chúng ta sẽ biết được cái uh, kết quả của nó như thế nào thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cái một cái gọi là một một cái bí quyết nhá một cái bí quyết lắc tài xỉu hoàn toàn không tang đó chính là việc chúng ta sử dụng cái bộ hột tài xỉu bay tránh làm mất thời gian của anh em tôi sẽ test thử cho anh em xem về cái ờ, hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu bay này đây nó là một cái máy 500 này khi anh em vào chơi chỉ cần đưa được một cái bộ hột này vào còn những cái đồ thừa 500 này ok dạ đó anh em nhìn này dĩa nắp hoàn toàn bình thường nhá Đây tôi sẽ thử qua dĩa đây nó là cái một cái cống xịn đây đây là của cái dĩa tôi vừa mua 8 ngàn này từ tạp hóa dĩa nắp hoàn toàn bình thường tiếp theo tôi sẽ thử cho anh em về cái à, so đèn anh em nhìn tôi sẽ thử thử từng hột một cho anh em đó mặt nhất này à xin lỗi rơi mẹ em hột rồi tôi thử lại cho anh em đó. đây là mặt ngũ của nó nhé đây là mặt nhị trong trắng như ngọc trinh luôn đây là mặt tam Đó. hột rất là đẹp anh em nhé bao trong suốt luôn đây là thử về à, đèn và cục hít bây giờ tôi sẽ thử sang à, nước muối đây tôi chuẩn bị ờ, sẵn một cái ờ, chén nước muối rồi muối này muối iốt 100% hột thì nổi này, tôi sẽ thử bộ hột cho anh em đó nếu như ai mà không tin ấy <coughs> nếu như ai không tin bộ hột này nổi hoặc là không tang hoàn toàn thì cứ bỏ ra một cái số tiền ví dụ giờ ôi để ờ, tôi trẻ bộ hột này tôi sẵn sàng tôi trẻ nhưng mà tôi thật sự là tôi không có tiền nhiều như những anh em khác bán trong những cái đồ ờ, tài xỉu cờ bạc này thì tôi không cái kinh tế của tôi nó hạn hẹp nên tôi không dám trẻ còn nếu anh em nào bỏ sẵn sàng bỏ ra trẻ hột luôn đây tất cả anh em nhìn nhé tất cả mọi uh, cái hoạt động nó đều nằm ở trên màn hình của anh em nhé không hề có chuyện đổi hột hay là đổi nắp đổi dĩa để tôi lấy một cái khăn rồi tôi sẽ lau cái ờ, bột đi này tôi sẽ lấy cái khăn này tôi lau cái bột đi nhé như thế này là có cái sự ờ, sách chín đúng không anh em <clears throat> Đấy. như này là có sự sách chín trong này rồi ok cho anh em bây giờ tôi sẽ <clears throat> lắc thử cho anh em xem về cái ờ, để cho anh em biết về sự hiệu quả của cái bộ hột này bây giờ ra xỉu này một 3, 4 này Tôi sẽ ờ, lắc giữ xỉu rồi Khi giữ xỉu xong ấy Thì tôi sẽ lắc qua giữ tài Và tôi sẽ lắc qua lại Có lại một tài một xỉu Đang xỉu nhé Tôi sẽ lắc giữ xỉu Rồi 1, 3, 4 này Bây giờ 1, 2, 5 này tôi sẽ giữ xỉu tiếp 115 123 144 Đó, như trái này, có tài đúng không ạ? Như trái này là lên 2 5 6 tài nhá. Tôi tiếp tục, tôi sẽ giữ tài. 3 4 5 này, tài 12 này. 3 3 6 tài 12 tiếp này. Đó. Đây gọi là một chén phản này. Bây giờ tôi sẽ lắc về tài. 1 2 4 siêu 7 nhá, tôi sẽ lắc qua tài. 3 3 6 này. Tôi đưa về xỉu. 1 3 5 giờ tôi đưa qua tài. 3 4 5 này tay 12 rồi tôi lại đưa xuống xỉu lắc xuống nhé đó 145 này rồi tôi ờ, đưa qua tài 356 đó. anh em thấy nào rất là hiệu quả đúng không đây nó là một cái cách lắc tài xỉu đánh tài xỉu bịp hoàn toàn không tang bởi vì cái bộ hột tài xỉu này khi lắc anh em có thể giữ tài giữ xỉu hoặc là lắc chén qua lại bây giờ tôi sẽ hướng dẫn à, cho thử cho anh em này ví dụ những cái thế hột như này ba thằng lục này ba thằng lục thì thường thường làng người ta đánh à, tài đúng không ạ tôi sẽ lắc số xỉu cho anh em xem nhé Đây, vân là ba thằng lục tôi sẽ lắc số xỉu này. đó ba thằng lục lên ba nhất luôn nhá có thể là chén này tôi ăn may tôi sẽ thử lại cho anh em một lần nữa ba thằng lục tôi sẽ lắc số xỉu 144 này tôi sẽ thử lại một lần nữa hoặc là bây giờ tôi ngược như này ba thằng nhất tôi lắc lên tài nhé hai bốn năm này Đó. ví dụ như chén này nhiều ờ, nơi thì làm người ta thường thường người ta đánh ờ, tài chẳng hạn hai bốn năm người ta đánh tài tôi sẽ lắc xuống xỉu đây anh em để ý một hai năm này hoặc là những thế hột khó hơn một chút nữa ví dụ như là bốn năm sáu hay anh em ờ, cứ hay đi chơi hay đi chơi gọi là tứ ngũ thiên đúng không bốn năm sáu thường thường thì làng người ta đánh tài tôi sẽ lắc xuống xỉu đó 134 này rất là hiệu quả rất là chính xác đúng không anh em riêng về cái bộ hột này tôi cam kết với anh em thứ nhất hoàn toàn không tan thứ hai khi lắc mình có thể lắc theo ý của mình được bây giờ tôi sẽ thử cho anh em ví dụ như bây giờ đang là một hai một ba bốn này tôi sẽ lắc lên con lục tôi sẽ lắc lên tài nhé lắc lên tài mà trong đó có con lục đó ba ba sáu anh em ạ thấy chuẩn không có khi lắc mình muốn lắc lên con gì mình có thể mình lắc được đây là một cái cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu thậm chí anh em có thể đánh xỉu chủ rất là hiệu quả rất là an toàn và ok thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn về cái bộ hột này có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em